Xin chào các bạn đang đón xem video của Đen Đô Thị Mỹ được coi như trung tâm của thế giới Nơi này không chỉ có người dân bản địa mà hầu như quốc gia nào trên thế giới cũng có người sống ở đây Có thể coi Mỹ như một đất nước đa dân tộc Một đất nước mà cả thế giới luôn phải nghiêng mình kính phục và dõi theo Vậy hiện tại, những thành phố nào là thành phố lớn nhất của nước Mỹ về dân số?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 Xếp ở vị trí thứ 10 ngày hôm nay, Sanzhou với 1,013 triệu người. Sanzhou là thành phố lớn thứ ba ở tiểu bang California, lớn thứ 10 ở Hoa Kỳ. Đây là thủ phủ của quận Santa Clara. Trong nhiều năm, Thành phố được gắn liền với danh hiệu thành phố lớn an toàn nhất Hoa Kỳ. San Diego nằm trong thung lũng Silicon, mũi phía nam của vịnh San Francisco. Cộng đồng người Việt ở San Diego được thành lập từ rất sớm. Cuộc sống của người Việt ở San Diego khá nhộn nhịp, với những hoạt động sinh hoạt cộng đồng diễn ra thường xuyên – để làm mối giao kết giữa người Việt xa xứ tại miền Bắc California. Ở đây, người Mỹ gọi Chandler là thung lũng điện tử vì nơi đây tập trung rất nhiều hãng điện tử nổi tiếng. Với tất cả những sản phẩm điện tử mới nhất trên thế giới hiện nay đều được ra đời từ đây. Còn người Việt thì gọi Chandler là thung lũng hoa vàng vì đây là nơi mà có rất nhiều hoa dại màu vàng vào mùa xuân và cũng nhằm ngụ ý đất lành chim đậu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 9 ngày hôm nay – thành phố Dallas ở Texas với dân số 1,304 triệu người. Nằm dọc sông Trinity, với tổng diện tích hơn 1.036 km vuông, Dallas là thành phố lớn thứ ba của tiểu bang Texas và lớn thứ 9 tại Hoa Kỳ. Điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông, khí hậu, cùng những ưu đãi từ chính quyền địa phương giúp Dallas trở thành một trong những thành phố phát triển nhanh nhất của nước Mỹ, là trung tâm kinh tế lớn nhất khu vực 12 quận Dallas, Fort Worth, Arlington. Magazine, tạp chí kinh tế hàng đầu của nước Mỹ, từng xếp hạng Dallas là một trong những thành phố dành cho thương nhân. Đây cũng là địa điểm tập trung nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 nhất tại Mỹ. không chỉ là điểm giao của bốn đường quốc lộ liên bang, với hai tuyến đường sắt chạy dọc Bắc Nam và Đông Tây. Dallas còn nổi tiếng với hai sân bay thương mại lớn, đó là sân bay quốc tế Dallas Fort Worth và Dallas Love Field. Đặc biệt, Dallas Fort Worth với diện tích gần 7,318 hecta là sân bay lớn thứ ba trên thế giới. Theo thống kê, vào năm 2016, Dallas Fort Worth phục vụ hơn 65 triệu lượt khách là sân bay sôi động nhất của nước Mỹ. Thank you. xếp ở vị trí thứ 8, thành phố San Diego, California, với dân số 1,386 triệu người. San Diego là thành phố duyên hải miền nam bang California, phía bắc biên giới Mexico. Thành phố này là trung tâm kinh tế của vùng đô thị San Diego, Carbat, San Marcos. Thành phố không chỉ thu hút du khách bởi những bãi biển dài tuyệt đẹp, Nơi đây còn tạo nên cảm giác bí ẩn, ham muốn khám phá nét cổ kính quyến rũ của bất kỳ du khách nào đặt chân đến. Với khí hậu ấm áp quanh năm, San Diego luôn có một sức lôi cuốn kỳ lạ khiến cho những ai từng đặt chân đến đây cũng đều say đắm. Nơi đây thu hút du khách bởi những công trình kiến trúc kiểu Tây Ban Nha, những bãi biển xinh đẹp, các khu vui chơi giải trí hiện đại – là địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Xếp ở vị trí thứ 7, thành phố San Antonio, Texas với dân số là 1,435 triệu người. Với hơn 1,4 triệu dân cư, San Antonio là thành phố đông đúc thứ hai ở Texas và là thành phố lớn thứ bảy ở Mỹ, nằm trên vùng phía bắc của miền Nam Texas. Thành phố này là một cửa ngõ văn hóa vào vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong những khu vực thu hút nhiều du khách nhất tiểu bang. Có thể nói văn hóa Latin đã bắt rễ sâu trong lịch sử của thành phố cách biên giới Mexico, chưa tới 3 giờ đi xe này. Mua bán trong các khu vực chợ Mexico, nếm thử ẩm thực Tex-Mex và dạo chơi quanh các quảng trường lấy cảm hứng từ lối kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha là những hoạt động thú vị khiến du khách không nên bỏ lỡ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 6 ngày hôm nay, thành phố Philadelphia, ở Pennsylvania, với dân số là 1,603 triệu người. Philadelphia là thành phố lớn thứ 6 của Hoa Kỳ, được xem là trung tâm văn hóa, giáo dục, lịch sử quan trọng của quốc gia này. Được thành lập vào năm 1682, từ năm 1790 đến năm 1800. Đây là thủ đô của Hoa Kỳ. Philadelphia không phải là nơi có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên, thành phố vốn được xem là the birthplace of America, nơi sinh của nước Mỹ, hay thành phố của tỉnh Huỳnh Đệ, vẫn có sức hấp dẫn để lưu giữ những tình cảm đẹp của những ai đam mê khám phá, muốn tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của thế giới. xếp ở vị trí thứ 5, Phoenix ở Arizona với dân số là 1,608 triệu người. Thành phố Phoenix là thủ phủ và là thành phố lớn nhất của tiểu bang Arizona, nằm ở phía tây nam Hoa Kỳ. Phoenix cũng là trung tâm hành chính hạt của quận Maricopa. Dân số thành phố này vào năm 2021 được ước tính là 1,608 triệu người, xếp hạng thứ 5 thành phố đông dân tại Mỹ với diện tích 1.344,5 km vuông. Dân số tại Phoenix tiếp tục tăng hàng năm với tỷ lệ là 1,54%. Mật độ dân số ước tính khoảng 3.349 người trên 2,58 km vuông. Được mệnh danh là thung lũng mặt trời, Phoenix được biết đến là một địa điểm du lịch lý tưởng, thiên đường của sa mạc và những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cùng nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Nằm trên địa hình sa mạc bằng phẳng, giáp với các hồ và dãy núi Super Seaton, về phía đông và được bao quanh bởi khu bảo tồn núi Phượng Hoàng. Phoenix là nhà của những dãy núi và thung lũng trùng điệp, vùng cao nguyên ngất ngưỡng cùng những sa mạc huyền bí. xếp ở vị trí thứ tư ngày hôm nay, thành phố Houghton ở Texas, với dân số là 2,305 triệu người. Houghton là thành phố lớn nhất của tiểu bang Texas và là thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ. Thành phố này có diện tích hơn 1.600 km vuông và là quận lỵ của quận Harris, quận đông thứ ba ở nước này. Thành phố này nằm tại trung tâm của đô thị Houghton, Sugarland, Petal và là trung tâm văn hóa và kinh tế lớn nhất của vùng vịnh Mexico. Houghton nổi tiếng thế giới với công nghiệp năng lượng và chủ yếu là dầu hỏa và kỹ nghệ không gian, kênh đảo cho tàu thủy qua lại. Cảng Houghton là cảng lớn thứ 6 trên thế giới về lưu lượng hàng hóa quốc tế Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí thứ ba trong số 10 thành phố lớn nhất nước Mỹ ngày hôm nay, thành phố Chicago ở Illinois, với dân số là 2,746 triệu người. Thành phố Chicago nằm ở đông bắc tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, là một đô thị hiện đại bên bờ hồ Michigan. Đây là thành phố chính của vùng đô thị Chicago, tại Trung Tây Hoa Kỳ và là vùng mũ đại hồ. Hồ Michigan giúp điều hòa khí hậu ở Chicago, khiến cho các khu phố ven hồ có chút ấm hơn vào mùa đông và mát hơn vào mùa hè. Chicago là thành phố đông dân thứ ba tại Hoa Kỳ, đông dân nhất tại tiểu bang Illinois và Trung Tây Hoa Kỳ, là vùng đô thị lớn thứ ba tại Hoa Kỳ là một thành phố toàn cầu. Một tên gọi không chính thức của toàn bộ vùng đô thị Chicago là Chicagoland, không có định nghĩa chính, nhưng được xác định thuật ngữ này gồm có thành phố Chicago, phần còn lại của quận Cook và 8 quận lân cận thuộc tiểu bang Illinois và 3 quận thuộc tiểu bang Indiana. Tiếp theo là vị trí Á quân ngày hôm nay, Los Angeles, ở California, với dân số là 3,899 triệu người. Los Angeles là thành phố đông dân thứ hai của nước Mỹ, với tổng cộng gần 4 triệu người sinh sống. Từ chỗ là một vùng được khai phá bởi những người Tây Ban Nha, cho đến nay, Los Angeles là nơi định cư của nhiều người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Bên cạnh đó, thành phố Los Angeles cũng vô cùng nhộn nhịp với nhiều hoạt động giải trí, văn hóa, điện ảnh, thời trang và thể thao sôi nổi, đặc biệt là ở kinh đô điện ảnh Hollywood và Beverly Hills. Thành phố đứng hạng 6 về chỉ số xếp hạng các thành phố trên thế giới và xếp hạng 9 xét về năng lực kinh tế. Los Angeles cũng từng đăng cai Thế vận hội mùa hè vào các năm 1932 và 1984, qua đó đóng góp thêm vào sự phát triển của thành phố này. cuối cùng là vị trí quán quân ngày hôm nay, thành phố New York, với dân số khoảng 9 triệu người. Thành phố New York là thành phố lớn nhất tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Tên chính thức là City of New York, là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ và là trung tâm của vùng đô thị New York, một trong những vùng đô thị đông dân nhất thế giới. Với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên phong, New York có một tâm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí toàn cầu. Là nơi Liên Hợp Quốc đặt tổng hành dinh, nên nó cũng là một trung tâm quan trọng về các vấn đề quốc tế. Thành phố thường được gọi là New York City, thành phố New York, để phân biệt với tiểu bang New York. triển đầy, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với top 10 thành phố lớn nhất nước Mỹ về dân số.